quá chừng nè chị trời ơi cái con thỏ nè chị mấy cái gian hàng là hết trơn luôn rồi nè mọi người trống lỏng luôn người ta mua hết trứng luôn rồi chị hello cô chú nè quay cho chị con nè hello mọi người hôm nay à, sắp tới ngày à, lễ um, lễ gì ta Easter là ngày lễ phục sinh phải không à, hôm nay mình sẽ đi à, mua quà cho các bạn nhỏ à, cho mấy bạn hàng xóm nè rồi cho mấy đứa cháu và cho chi chi nữa mình cùng đi nha mọi người cái shop đồ chơi này rất là lớn các bạn có khoảng ờ, hơn 10 dãy ờ, đồ chơi như vậy đó cái khu này là cái hàng này là cho các bé gái nè there's a, there's a little bunny rabbit and things there, look. 75 pounds. <laughs> yeah. Chị nó thích mấy cái này nè. Đó. Trời ơi. Yeah, look. You can get that one. It's up the adventure house, look. Đẹp quá chừng nè chị, trời ơi, cái con thỏ nè chị. Is that all you want? You What just you want, want that? Because you can all You can also have a look at this, look. Look, you've got the one with the little car, right? You've also got the one with the little house. quickly have a look, just to see how much it was. That I, I want that one at home. That was mm. 20 pound. That is 20 pound. Cái này dễ thương quá And this one was and that one was 16 pound, 15 pound, so you've only got 5 pound left anyway. Ah, we buy the the book with the sticker before. Sticker, another sticker book. I muốn sticker book now. Hả? Do you want me to carry it, babe? For me to carry everything? Can I carry them? Yeah? Right. Come on then. Bây giờ mình sẽ đi siêu thị à, mua đồ ăn cho tuần sau nha các bạn. Cứ cuối tuần là mình sẽ mua đồ ăn cho nguyên một tuần vậy đó. Ở đây người ta đang quyên góp từ thiện để à, hỗ trợ cho người dân Ukraine nè các bạn. Lễ phục sinh cho nên người ta có bán những cái chú thỏ này để trang trí nè mọi người. nó đó hả trứng là tới uh, bây giờ hết luôn rồi mấy cái gian hàng là hết trơn luôn rồi nè mọi người trống lỏng luôn người ta mua hết trứng luôn rồi đi con chị có gì đưa mẹ coi coi Poopy pew, Giờ con chơi cái nào trước nè Mở nào ra trước Chị say hello nè Hello Hello everybody Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab?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 tí rồi mẹ đứng đây được rồi mẹ đứng đây mẹ mẹ quay phim nè sao ạ chéo <laughs> ừ Ủa mấy cái bàn này màu đẹp quá nè chị nè Rainbow kìa chị Yeah dạ, rainbow kìa ừ. Nè ở đây có đồ chơi nữa kìa chị kìa Chị Thank you.